cô phải xuống tốt hơn giờ không nỗi nhớ tròn về trong mơ tôi trong tay vui với ai đến lời còn tôi nơi đây ngồi ôm đắm đây lòng vẫn cứ nhớ hoài con tim mệt nhòa dù biết yêu em là sai love.